bởi dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn cũng có những việc mình không thể giải quyết nếu chỉ có một mình. Hãy học cách khiêm tốn và hợp tác với mọi người để cùng phát triển. Trái lại, trong chuyện tình cảm, Thủy Sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần quá tự tin vào bản thân nên thành ra kiêu ngạo, không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Chính vì vậy, dưới tác động của tỷ kiên, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, đứng một mình một chiến tuyến. Bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn cũng có những việc mình không thể giải quyết nếu chỉ có một mình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 nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo quá mức như hiện tại, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh cũng không nên sử dụng những từ ngữ quá đào to buồn lớn, gây tổn thương cho người nghe. Cho dù bạn có thiện trí đến thế nào đi chăng nữa mà nói khó nghe thì cũng không hiệu quả như muốn. Thủy sinh mộc, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình, vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Dưới tác động của tam hợp, người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính cà thèm chóng chán, nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời. Muốn thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng, còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng cũng như nhận được sự đánh giá cao của người khác. Thổ khắc thủy cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe đối phương giải thích, chứ không nên mù quáng tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thực thần phù trợ cho người tuổi tỵ, để những ai làm nghề tự do có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bạn có thể tiếp tục dùng số tiền đó để tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai, khiến cuộc sống ngày một sung túc. Người theo đuổi con đường sự nghiệp chưa gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay, vì thế mà tình hình tài chính của bạn cũng không có nhiều biến động. Bản mệnh cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trước khi vội nghĩ đến việc tận hưởng thành quả. Thủy Khắc Hỏa khuyên con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ chịu tác động của cục diện tí ngọ tương xung nên trở thành một người rất nóng nảy, Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng khác giới vây quanh mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, bởi dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày tốt để thực hiện mọi công việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch làm gì thì bạn có thể cân nhắc để thực hiện ngay, sẽ gặp nhiều thuận lợi, giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi mùi. Những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ của bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu, vì vậy hãy chú ý là đề phòng có người giở trò sau lưng mình. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên,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 bạn luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia và biết cách hành xử sao cho hợp tình hợp lý. Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể nhân thời điểm hiện tại để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và càng thêm phần gắn bó. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, thiên quan cho thấy bạn là một người nóng nảy, dễ bị kích động, nếu đã đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn chớ vội tin theo lời xúi dục của những kẻ xấu bụng. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần học cách lắng nghe đa chiều. Giờ tốt trong ngày, 2-3 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do bạn phải đối đầu với cục diện tương phá. Nếu không chú ý, rất có thể những những trở ngại bất ngờ xuất hiện sẽ khiến bạn bối rối, không kịp trở tay, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, mà cần đề phòng có kẻ ném đá giấu tay. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên nóng nảy hay buông xuôi. Dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy, đừng giấu mọi việc trong lòng. Đây không chỉ là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là cơ hội để hai vợ chồng càng xích lại gần nhau. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Thổ khắc thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn chớ nên tin theo lời nịnh nọt, hãy ý thức mình đang đứng ở đâu. Bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. May mắn, phương diện tài lộc của bản mệnh lại có nhiều điểm sáng. Thiên tài cho thấy một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền từ trên trời rơi xuống. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi Tam hội nâng đỡ, người tuổi hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý về con đường tương lai mông lung trước mắt, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại.